đồng nguyện vãng sanh đồng sanh về tây phương cực lạc chúng con xin đem công đức này để quý thầy trụ trì cùng tất cả nhân dân phật tử thôn thượng à, hải xã bì lãng à, huyện à, hạ bể huyện tứ bì tỉnh hải dương này được viên mãn khi kho thủ đức bổn sư thích ca mâu ni là cha lành của ba cõi hàng phật tử chúng con biết được pháp môn niệm phật này là phủ nhờ đức cồn sư thích ca mâu ni ngài đã giáo hóa chỉ đường dẫn lối cho hàng phật tử chúng con nay đối chức tam bảo hàng phật tử chúng con nguyện y giáo phục hành chuyên hoàng chuyên tu pháp môn niệm phật để cầu cho quốc thái dân an thế giới an bình tiêu tai giải nạn tất cả dịch bệnh trên toàn cầu thế giới sớm được điều hòa hóa giải thiên tai đồng loạt sớm được tiêu trừ thế giới nghiệp đa vinh muôn loài an vui tự tài chúng con cũng đồng đem công đức này nguyện cho chánh pháp của như lai được bằng truyền mãi mãi khắp chốn nhà nhà người người cư sống trong ánh hào quang của mười phương chư phật biết từ bỏ ngũ dục lục trần tham sân si mạn nghi tưới tầm từ bi hạnh phúc làm lành lãnh giữ thương yêu đùm bọc lẫn nhau thế giới sự nghiệp đa vinh muôn loài an vui tự tại nguyện hồng ân ba ngôi tam bảo đại từ đại bi phóng quang nhất thọ để cho sư cô thích đàm hiền trụ trì tại chùa linh quang thôn thượng hải xã bình lãng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương được thành điều viên mãn

không trí chư anh hồn hoàng hồn cô hồn huồn tử nương nhớ phật lực pháp lực hiền thành tăng lực lai đạo đang tràng thịnh pháp nghe kinh tùng tư nhập thành siêu phàm vị tế hoàn thần thưa thưa thưa ấn cầu mong dài thoát hương cung giang vô lượng phật pháp ờ... các đất biên thập phương thánh chuyên câu hệ tăng quyên trừ phổ trái an tiền tất tâm tình do mật ngôn đài bi thần chủ cần đương trì tụng nam mô tát nam mô đại bi hồi thượng bằng bồ tát cha ra ra căn tỳ đề đi sa ni ra ya di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà a di đà a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Gani Rama Anh công đức tu thân hành vô biên thẳng bước trái hồi hướng vô biên bản dưới chư tam thực bảo trương về chúng sanh năm nhập kinh tạng trị về nhất tâm vì chúng sanh không đi đại chúng nhân theo vô ngài họ đang thành chúng quyền đem công đức này hướng về không thân ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thân vương Nam mô Bổn ni phật nam mô mâu ni phật kính thưa quý phật tử cùng bà con nhân dân đã đến với đêm giao lưu văn nghệ của buổi lễ rót tượng đúc đồng tượng phật thích ca mâu ni tại thôn tượng hải xã bình lãng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương của chúng ta ngày hôm nay và lời đầu tiên cho em xin Nguyễn Trọng xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến uh, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý Phật tử và bà con nhân dân đã có mặt tại nơi đây. Và chúng ta vô cùng vui mừng trong một đêm tối rất tuyệt vời để chào mừng đêm giao lưu văn nghệ, để chào đón một sự kiện rất quan trọng tại chùa Linh Quang của chúng ta. Đó chính là lễ gót à, đồng đúc tượng Phật Thích Ca muni sẽ được tổ chức tại chùa Linh Quang. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự kiện đặc biệt này. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và kính thưa quý Phật tử đến với đêm giao lưu văn nghệ vào buổi tối ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Tất Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu quả sữa và dịch dưỡng quốc tế là chú Bắc là bà Quân, người con quê hương của xã Vĩnh Á của chúng ta cũng có mặt trong đêm giao lưu. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Quốc Đoàn, cũng là người con quê hương Hải Dương, cũng là Phật tử đóng góp công đức 100 triệu cho lễ ờ, rót ờ, tượng đồng, đúc đồng ngày hôm nay và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Liên là mẹ nuôi của Chủ tịch Nguyễn Tất Tùng cũng uh, đã có mặt ngày hôm nay là người đã công đức 200 triệu và những người quan trọng nhất đó chính là quý Phật tử và bà con nhân dân đang có mặt tại nơi đây và đây chúng ta hãy dành cho chính bản thân mình một tràng pháo tay thật lớn thật dài và thật đồng nhiệt và đặc biệt đó chính là sự hiện diện của các anh chị em cán công nhân viên công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế là Trung Bắc đến từ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và nhiều thành phố khác cũng đang có mặt tại nơi đây để đồng hành cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Tùng và để chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, trong đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón các tiết mục văn nghệ của bà con nhân dân, của quý Phật tử có mặt trong hội trường này và chúng ta hãy cùng mừng vui với các tiết mục để chào đón những sự kiện rất long trọng sẽ được tổ chức tại nơi đây vào ngày hôm nay và trong ngày mai và tiếp theo chương trình ngay sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là tiết mục văn nghệ của uh, các Phật tử cũng như bà con nhân dân tại địa phương của chúng ta đùa thêm nhiều bạn gái còn đang vui đâu ni phật học bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni và giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh một dạ chí thành cung nghinh chư tôn thiền đức từ bi lân mẫn đáp lời thỉnh cầu của chúng con từ bi chấn tích quan lâm nơi đạo tràng để chứng minh chủ quyền cho buổi lễ tôn tạo tôn tượng Đức Bổn Sư. Và giờ này mời toàn thể đạo tràng, mời quý Phật tử thiện nam tín nữ xa gần đồng khởi thân đứng dậy trang nghiêm, quay mặt về lối chính giữa, chắp tay trang nghiêm hình búp sen, nghiêng mình cúng kính cẩn, cung đón chư tôn đức quan lâm lễ đài chứng minh cho pháp sự sáng hôm nay. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời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 ai cũng được rồi mà Giờ phút này phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh chi Long Thiên Hộ Pháp, Bồn Thiên Sông Núi, quan sáng nơi đạo tràng, Minh Huân phò trì cho buổi lễ được thành tựu. Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh chư Tổng Đức, cùng mời trạng đồng niệm hiệu Đức Bổn Sư ba lần cầu xã hội chúng con kính cùng từ bi tuyên sướng hồng danh Nam Mô Bàn Sư Thích Ca sự thích ca mâu ni phật chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức đoan tòa chứng minh nam mô bản sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni hiện tòa đạo tràng chứng minh kính thưa toàn thể quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng toàn thể đạo tràng tộc phương hiện nam tín nữ xa gần đang hiện diện nơi đạo tràng chùa Linh Quang sáng hôm nay nguồn năng lượng an lành và hạnh phúc đang lan tỏa và tuôn chảy nơi đây vì tất cả chúng ta hiện diện nơi lễ đài giờ này đang thắp sáng lên tinh thần tứ chúng đồng tu đang khơi nguồn suối tri ân và bảo ân tuôn chảy và thấm đẫm ngọt ngào trong trái tim của những người con Phật. Chúng con xin được thành tâm đảnh lễ cung nghinh chư tôn đức quan lâm pháp hội chứng minh và chúng tôi cũng vô cùng cao lời tán dương công đức chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý liệt vị tại buổi lễ sáng hôm nay. Kính bạch quý ngài chứng minh, kính thưa toàn thể quý liệt vị, Cách đây từ rất xa, trong khoảng thời gian hơn 2.600 năm về trước, nơi cõi ta bà này đã ra đời một vị cứu nhân độ thế, đó chính là Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Bổn Sư chính là bậc thầy của Đạo Phật. Ngài là bậc giác ngộ, thấu rõ chân lý của vạn Pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người Ngài đã đi vào cõi ta bà để khai sáng ánh đạo vàng cho nhân gian. Lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca ban trải khắp muôn nơi, cứu độ muôn loài. Trí tuệ của Ngài rực sáng để bình lặng trước cuộc đời. Cả cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng về từ bi và trí tuệ. Là đệ tử của Phật, chúng ta thừa hưởng được gia tài của Ngài để lại cho chúng sinh. Đó không phải là kho báu thế gian thông thường mà chính là từ bi và trí tuệ kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể đại chúng từ ngày niết bàn đến nay đạo phật và giáo điển của đức thế tôn luôn được truyền thừa gìn giữ cho đến ngày nay qua nhiều hình thức khác nhau có thể là tranh vẽ tôn tượng hay kinh sách hôm nay tại chùa Đinh Quang thôn Thượng Hải xã Bình Lãng huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương trang nghiêm cung thỉnh chư tôn thiền đức quan lâm chứng minh và chú nguyện tạo nhân duyên thiện lành cho Phật tử thập phương gieo thiện phước cùng nhau góp tịnh tài tôn tạo tượng đức bổn sư cổ nhân có dạy rằng xây chùa tô tường đúc chuông ba việc ấy thập phương nên làm với sự thương tưởng của chư tôn đức và sự ủng hộ của thập phương Phật tử xa gần. Vì thế, Phật sự hôm nay đã được diễn ra. Giờ phút này chúng con xin được thành tâm cung nghinh chư tôn đức và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý khách hiện diện tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được thông qua chương trình sáng hôm nay như sau. một Cung nghinh chư tôn đức và liệt vị quan khách quan lâm lễ đài chứng minh và tham dự hai niệm phật cầu gia hộ ba tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự bốn dân hoa cúng dường năm đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng mười đại diện của phật tử mạnh thường quân phát nguyện hộ trì của thí chủ 10. Đạo từ của chư Tôn Đức chứng minh 11. Cảm tạ của ban tổ chức 12. Chính thức cử hành nghi thức chú nguyện và rót đồng Nam Mô Bản Sư Ca Mâu Ni Phật Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức chứng minh Kính thưa toàn thể quý liệt vị trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của những người con Phật đang hướng về chùa Linh Quang sáng hôm nay, Quang Lâm và chứng minh buổi lễ sáng hôm nay, chúng con xin được một dạ chí thành cung đón và giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự tỉnh Hải Dương, trụ trì tổ đình đóng cao đương vi chứng minh. quan lâm và chứng minh buổi lễ sáng hôm nay con sẽ thành cung ninh và giới thiệu thường tòa đạo hiệu Đức Thanh Dũng, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Trương Vi Chứng Minh. Quan Lâm và Chứng Minh buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được thành tâm cung đón và giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Đức, Phó Ban trị sự huyện Tứ Kỳ hiện diện chứng minh. Quan Lâm và chứng minh buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được thành tâm cung đón và giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Việt, trưởng ban kiểm soát huyện Tứ Kỳ hiện diện chứng minh. Quan Lâm và chứng minh buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được thành tâm cung đón sư thầy Thích Như Thảo, Ủy viên Ban sự sự huyện Tứ Kỳ, trưởng ban đặc trách ni giới huyện Tứ Kỳ, trụ trì chùa Diên Khánh, hiện diện chứng minh. Quan Lâm và chứng minh buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được thành tâm cung đón và giới thiệu sư thầy Thích Nguyên Định, trụ trì chùa Vĩnh Khánh, hiện diện chứng minh. và chúng con vô cùng hoan hỷ cung đón chư tôn thiền đức tăng ni trong và ngoài huyện tứ kỳ hiện diện chứng minh buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được thành tâm cung kính giới thiệu chung quý ngài đại diện chính quyền lãnh đạo của địa phương chúng tôi vô cùng hoan hỷ đón tiếp sự hiện diện của ông Nguyễn Khắc Viễn đảng ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hiện diện tham dự cùng phái đoàn là cán bộ công chức của xã Bình Lãng hiện diện tham dự. Chúng tôi hoan hỷ đón tiếp và giới thiệu quý vị trong phái đoàn của lãnh đạo thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thượng Hải đồng hiện diện tham dự. Vô cùng hoan hỷ chào đón toàn thể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 chúng con xin được kết những đóa hoa tươi thắm để cúng dường tam bảo và hiện tiện chư tôn đức và liệt vị quan xin mời phái đoàn chính thức cử hành nghi thức dân hoa cúng dường chư tôn đức và liệt vị quan khách chứng thuận lòng thành công thương nhớ đêm chào mừng và khai mạc cho buổi lễ sáng hôm nay được phần long trọng. Chúng tôi cũng được thành tâm giới thiệu phái đoàn của Múa Lân tỉnh Hải Dương để cúng dường tiết mục khai chào mừng sáng hôm nay. Xin được kính mời.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 người trang sử Việt mấy nghìn năm qua cây chanh cây kế bên nhà mấy ngàn năm nhị mãi là quan lan người lên nhiều sự ánh vàng duyên quê mỗi đạo tình càng sắc son đạo pháp và dân tộc đã hòa quyện vào nhau trong dòng chảy xây dựng quê hương đất nước Việt Nam này hình ảnh của chư vị khách quý đại diện cho chính quyền địa phương các cấp có mặt trong buổi lễ hôm nay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 Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân gần xa. Hôm nay, trong không khí thắm tình đạo Pháp và dân tộc, được sự trợ duyên của Giáo hội Phật giáo Việt Tứ Kỳ, sự hiện diện quang lâm chứng minh của chư tôn đức, sự phát tâm công đức của các nhà mạnh thường quân cùng Phật tử và nhân dân thập phương gần xa chùa Linh Quang P3 đã hội đủ phước duyên lành, long trọng tổ chức lễ đúc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vinh dự được tham gia chứng minh buổi lễ đúc tượng hôm nay. Trước tiên, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã nhà, thôn nhà, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tới quý chư tôn đức tăng ni các phật tử thiện nam tín nữ quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân kính thưa quý vị xây chùa tạc tượng đức đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm đúc tượng phật mang lại công đức vô cùng lớn lao không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính ngưỡng mộ đối với tam bảo mà còn là hành động gieo trồng phúc đức, gieo duyên lành cho tha nhân, tạo thuận duyên cho mọi người cùng được tu học, cùng chung hưởng ánh sáng của Phật Pháp nhiệm màu. Việc phát tâm tạo đức tôn tượng Đức Phật của các nhà mạnh thường quân, các Phật tử và nhân dân gần xa và của sư thầy chủ trì chùa Linh Quang hôm nay thể hiện tinh thần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là sự đồng hành giữa đạo Pháp và dân tộc khẳng định sự tôn kính đối với Đức Phật, góp phần giữ gìn ba ngôi báu của Tam Bảo, gieo trồng thiện lành, làm cho người người văn hóa, nhà nhà văn minh, thực hiện nếp sống và làm việc theo chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Không tuyên truyền sai lệch đường lối của Đảng, tránh xa những tư tưởng tiêu cực trái với đường lối lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi những tệ nạn của xã hội để tránh xa thất thoát tài sản nêu cao ý thức tuyên truyền tích cực và nhân rộng những việc làm có ích cho xã hội để giúp các doanh nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn có cơ hội cùng hợp sức hướng về xây dựng quê hương, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện tốt chương trình nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương giàu đẹp, làm cho xã hội ngày một văn minh và phát triển. Để giúp cho ngôi Tam Bảo Chùa Linh Quang, ngôi nhà tâm linh chung của toàn dân nơi đây ngày một trang nghiêm và tố hảo thay mặt cho lãnh đạo xã Bình Láng tôi thiết tha kêu gọi và mong tiếp nhận sự phát tâm công đức của các nhà hảo tâm các nhà mạnh thường quân cũng như chư Phật tử và nhân dân thập phương gần xa giúp cho nhà chùa có thêm kinh phí trong việc tiếp tục trùng tu kiến thiết ngôi tam bảo cũng như đúc tôn đường cho đạo pháp nơi đây mãi mãi trường tồn đồng hành cùng dân tộc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 Phật Pháp xương minh do Tăng già Hoàng Hóa, Thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm, Phật sự hôm nay có được thành tựu hay không thì không thể thiếu sự đồng hành, phát tâm, đóng góp, ủng hộ của thập phương bá tánh xa gần. Giờ phút này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phật tử Nguyễn Tất Tùng, chủ doanh nghiệp sữa Natromax đại diện cho toàn thể quý Phật tử Việt Nam Tính nữ xa gần, quan lâm trước chư Tôn Đức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 giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, được tọa Thích Thanh Dũng, Phó giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cùng các thầy, à, các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn có mặt trong buổi lễ long trọng tâm linh ngày hôm nay. À, con vô cùng hạnh phúc khi mà được à, sinh ra và lớn lên tại à, quê Bình Lãng và khi mà thầy à, Thích Diệu Hiền, à, một người mà đã có duyên với quê Bình Lãng về nơi đây và phát tâm nguyện à, xây chùa và tôn tạo nơi đây ngày một tố hảo tố linh và khi được à, nghe thầy à, gieo duyên phát tâm nguyện về à, muốn à, có một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni à, Tố Linh Tô Hảo tại ngôi chùa nơi đây để cho các cụ, các ông, các bà và bà con quê hương để có nơi được à, lên trên này À, được à, uh, kinh niệm phật để cầu nguyện cho quốc thái dân an à, được cho dịch dịch bệnh được tiêu tan và nhà nhà được lo ấm à, thì con cũng à, được à, gieo duyên của những người đồng hành cùng với các à, quý các cụ các ông các bà và ngày hôm nay mà à, được cái mối nhân duyên và à, được một cái lễ long trọng như thế này thì con à, trước hết là vô cùng à, biết ơn à, thượng tọa thích à, thanh vân thượng tọa thích thanh dũng cùng các thầy các cụ các ông các bà và đặc biệt là hai người đã đồng hành và gieo duyên cùng với con để con có điều kiện à, cùng với thầy hiền để có được ngày hôm nay đó là mẹ nuôi con là à, cô nguyễn thị liên có thể đứng dậy được không ạ và công đức 200 triệu ạ à, anh à, vũ quốc đoàn anh trai con là 100 triệu ạ mời anh đứng dậy ạ và rất nhiều người đồng hành cùng với con con hy vọng là sau buổi lễ à, rót đồng ngày hôm nay thì à, chùa linh quang của chúng ta sẽ được tố linh tố hảo và sẽ là nơi mà các cụ các ông các bà và mọi người ở quê hương sẽ lên chùa nhiều hơn nữa tụng kinh niệm phật để cầu cho quê hương chúng ta ngày một phồn thịnh ạ cảm ơn ạ à, thay mặt cho sư cô trụ trì cùng tất cả chư tôn đức à, cùng tất cả quý phật tử tại địa phương nơi đây à, gửi lời tri ân đến ông nguyễn tất tùng à, đại diện cho tất cả quý phật tử thì nam tới nơi xa gần đã có đôi lời à, phát nguyện à, mong rằng tất cả quý vị luôn là những người phật tử thuần thành chân chánh những người hộ pháp để ủng hộ cho phật pháp được trường tồn nam mô a di đà phật kính bái bạch chư tôn đức chứng minh kính thưa toàn thể quý liệt vị xanh tươi tàn lộng bồ đề mười phương chư phật chung một bến quê thanh bình lắng nghe thường lạc tròn sinh lắng nghe ngã tịch chính mình nguy nga giờ phút trang nghiêm này toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng trang nghiêm hướng về chư tôn đức chứng minh chúng con một già chí thành kính cung thỉnh thượng tòa đạo hiệu thích thanh vân ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hải dương trụ trì tổ đình đóng cao từ bi hoan hỷ ban đạo từ cho toàn thể đạo tràng chúng con được ân kim công đức chúng con xin được thành tâm kính cung tỉnh trên thượng tòa nam mô đương hội đạo tràng a bà giáo trục của bản sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tòa thích thanh dũng ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hải dương kính thưa chư tôn thiền đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ cùng toàn thể chư tôn đức hiện diện trong đại lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện quý cấp chính quyền, kính thưa tất cả các quý vị là những doanh nhân và là những nhà hảo tâm cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử xa gần về tham dự đại lễ chú tạo kim thân tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Linh Quang, thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên và trên hết cho phép tôi thay mặt Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương và thay lời Chư Tôn Đức Chứng Minh xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lời cầu chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại lễ Chú Tạo Kim Thân Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật buổi sáng ngày hôm nay tại chùa chúng ta được thành công tốt đẹp. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể chúng hội đạo tràng. Nói đến đạo Phật là chúng ta liên tưởng đến Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã ra đời đến nay là trên 26 thế kỷ tức là ngày sinh vào năm 624 năm trước Tây Lịch. Đạo Phật ra đời ở tại xứ Ấn Độ và từ đó Đạo Phật đã trở thành một tôn giáo lớn và do Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ khai sinh ra Đạo Phật. Cho nên trong kinh điển, chúng sinh thường xưng tục Ngài là Thầy của trời người, là cha lành của bốn loài và là bậc khai đạo của hết thảy chúng sinh. Sau khi Đức Phật ra đời và Ngài đã xuất gia tu hành thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề và từ đây Đức Phật Ngài đã chuyển bánh xe Pháp và đi khắp khu vực sông Hằng Ấn Độ để chuyển Pháp Luân nói các Pháp từ thấp đến cao và từ đơn giản mà cho đến cứu kính viên mãn và Đức Phật đã thành lập được tăng đoàn tức là Đức Phật đã hình thành được ngôi Tam Bảo ở tại vườn Độc Uyển xứ Ấn Độ. Từ đó đạo Phật đã trở thành một tôn giáo lớn có mặt ở Ấn Độ và có tầm ảnh hưởng tất cả các nước trong khu vực Đông Nam châu Á và phát triển đến tất cả các nước trên hành tinh này. Sau khi đạo Phật truyền vào Việt Nam của chúng ta, đạo Phật truyền bá đến đâu được người dân à, đón nhận một cách hết sức là gì là cung kính và tiếp nhận cái nguồn tư tưởng giáo lý Phật Đà và đồng thời quy hướng Đức Phật và thông qua cái việc quy hướng Đức Phật cũng đồng nghĩa là xây cấp chùa tháp tạo tượng để cúng dường tam bảo và đồng thời là để gì để duy trì cái nguồn sống mạng mạch của Phật pháp ở tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta Nói đến đạo Phật là chúng ta liên tưởng đến Tam Bảo bởi vì Tam Bảo là ba ngôi báu tác thành nên một tôn giáo lớn. Về Tam Bảo có ba bậc, một là đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo ở đây tức là chỉ cho tự tính của Tam Bảo. Thì tất cả nơi chư Tăng, tất cả các quý Phật tử, à, từ ở chư Phật và hết thầy chúng sinh đều có đầy đủ tự tính Tam Bảo. Trước nhất là tự tính Phật, tức là mỗi tại mỗi chúng ta là có đầy đủ cái tự tính sáng suốt cái tự tính đó gọi là tự tính phật mà ta thường nói là tức tâm tức phật phật tức tâm tâm tức phật ở à, tại nơi tâm của chúng ta lúc nào cũng có phật thế nhưng lúc nào cũng có phật ở đây là ngược lại là tâm của chúng ta thanh tịnh tâm của chúng ta thánh thiện thì phật tính luôn luôn hiện hữu ở trong tâm của chúng ta thì đó gọi là tự tính tam bảo trong đó có tự tính phật tự tính pháp và tự tính tăng à, thứ hai là xuất thế gian tam bảo xuất thế gian tam bảo có nghĩa là gì ạ là chỉ cho khi đức phật ngài còn tại thế mà lần đầu tiên đức phật chuyển bánh xe pháp màu ở tại vườn độc uyển để thuyết pháp giáo hóa cho năm anh em ông a nhã kiểu trần như và sau khi năm anh em ông Á Nhã Kiều Trần Như tiếp thu bài Pháp Tứ Diệu Đế một cách trọn vẹn, liền giác ngộ chứng thành Phật. Quả vị A-la-hán gọi là Tăng Bảo. Thì ở tại đây, xuất thế gian Tam Bảo được hình thành. Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là xuất thế gian Phật Bảo, Pháp Tứ Diệu Đế hay còn gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân là Pháp Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo. Lam anh em ông A Nhã Kiều Trần Như là xuất thế gian tam bảo Thì như vậy là xuất thế gian tam bảo được hình thành ngay từ khi lần đầu tiên Đức Phật thành đạo và Đức Phật độ cho năm ông Kiều Trần Như mà để hình thành lên tăng đoàn, hình thành lên xuất thế gian tam bảo tại vườn Lộc quyển thành Ba Na Nại xứ Ấn Độ. Cái thứ ba là thế gian chủ trì tam bảo à, sau khi 80 tuổi 49 năm 49 năm theo Phật giáo Bắc Tông Đức Phật ngài những giáo pháp ngài đã truyền giảng và các hàng đệ tử Đức Phật đã độ việc làm lợi mình lợi người đã xong Đức Phật ngài tuyên bố vào nhập niết bàn ở à, tại rừng Sa La sông Thọ tại rừng Sa La sông Thọ thành Câu Thi La vào nửa đêm ngày rằm tháng 2 năm đó Đức Phật 80 tuổi tức là Đức Phật thành đạo năm 30 tuổi và 50 năm thuyết pháp thì như vậy là năm 80 tuổi tròn vào lúc à, nửa đêm rằm tháng 2 trăng tròn Đức Phật vào nhập Niết Bàn tức là Đức Phật đã viên viên tịch và từ đây à, Đức Phật không còn hiện hữu ở trên cuộc đời này nữa nhưng mà tất cả các chùa à, các chùa tháp mà chúng ta có tôn thờ tượng của các tượng Đức Bản Sư, à, tượng của tất cả các chư Phật thì ta gọi đó là thế gian trụ trì Phật Bảo. Và các cái ngôi chùa tự biệt đó có các kinh tàng, à, các cái tạng kinh thì gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Những ngôi chùa có sự hiện diện của chư Tăng, chư Ly, trụ trì thay mặt cho Tăng đoàn để điều hành các hoạt động Phật sự và là người thầy tâm linh hướng đạo thì đó gọi là xuất thế gian xin lỗi chủ trì thế gian tăng bảo thì hôm nay tại chùa linh quang của chúng ta à, ngôi tam bảo chúng ta đang sư thầy chủ trì thích lữ diệu hiền đang phát nguyện để à, kiến tạo lại ngôi già lam mặc dù là ngôi già lam tức là chính điện của chúng ta mới xây dựng được tầng 1 để tạm thời có chỗ thờ phật và sinh hoạt xong có các nhà à, đại gia những người con quê hương à, đã trưởng thành từ nơi này đi làm ăn học tập sinh sống mọi miền của đất nước đã hướng về quê hương tâm linh mà chung tay cùng với sư thầy chủ trì cùng với phật tử địa phương phát đại nguyện đúc tượng đức bản sư thích ca mâu ni phật để tôn thờ tại chính điện sau khi ngôi chùa của chúng ta được xây cất hoàn thiện đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, hết sức quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo, đời sống tâm linh của tăng ni Phật tử và những người có cảm tình, những người yêu mến đạo Phật. Nhân ngày lễ đúc đại, à, đúc tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta cũng cần phải làm rõ về ý nghĩa duyên khởi của việc tạo tượng. Xuất phát từ bao giờ, nguồn gốc xuất xứ từ ở đâu, có phải bây giờ chư tăng chúng ta mới tạo tượng à, bây giờ chư tăng chúng ta mới làm chùa và mới đúc chuông hay khang hay sao mà việc đúc tượng việc tạo tượng việc làm chùa việc đúc chuông đã được cổ nhân đúc kết là làm chùa tu tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm có nghĩa là xuất xứ ngay từ thời đức phật còn tại thế mà ngay cả việc đúc chuông là có từ thời Đức Phật gì? Đức Phật Câu La Hàm Mâu Ni đã có cái vấn đề, đã có sự hiện hữu của chuông. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả các quý Phật tử về ý nghĩa duyên khởi của việc tạo tượng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, à, thưa toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử. Về vấn đề duyên khởi của việc tạo tượng là ngay từ khi Đức Phật Ngài còn tại thế. Như chúng ta biết về cuộc đời hành trạng của Đức Phật là theo thuyết Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nhập Thế, là Ngài sinh ra vào ngày mùng 8 tháng 4 theo thuyết Bắc Tông mà ngày nay Phật giáo thế giới à, đã thống nhất gọi là Phật sinh vào ngày tháng ngày tháng rằm tháng 4 ngày trăng tròn tháng Vê Sắc thì bây giờ chúng ta kỷ niệm từ ngày mùng 8 và đến ngày rằm tức là một tuần đại lễ Phật Đản và đến ngày rằm thì chúng ta gọi là lễ tam hợp vê sắc ba sự kiện cùng tổ chức một ngày cùng tổ diễn ra một lúc cái sự kiện thứ nhất là ngày Đức Phật đản sinh à, sự kiện thứ hai là kỷ niệm Đức Phật ngài thành đạo sự kiện thứ ba là kỷ niệm Đức Phật ngài nhập niết bàn à, tức là Ờ, đản sinh xuất gia và nhập niết bàn ba cái ngày này ta gọi là tam hợp bê đại lễ tam hợp bê sắc thế và ngày thành đạo vào lúc 30 tuổi ngày mùng 8 tháng chạp và 50 ờ, năm ngày thiết pháp giảm tháng 2 thì ngài nhập niết bàn thì như vậy cuộc đời của ngài là trải dài 80 năm ở trên thế gian này à, thế thì chúng ta biết là khi sinh ra ngài sinh ra thì được 7 ngày đức thích ca của chúng ta tức là là tất đạt đa sinh ra được 7 ngày thì hoàng hậu ma gia tức là thánh mẫu của ngài đã qua đời và bà gì là ma ba xà ba đề đã vào thay chị để mà gì để nuôi thái tử trông non thái tử cho đến khi trưởng thành thì chúng ta thấy là là tuy rằng là không có công sinh nhưng mà có cái công nuôi dưỡng thái tử tất đạt đa tức là đức thích ca của chúng ta khi chưa xuất gia là thái tử thế và khi ngài tu đức thích ca của chúng ta xuất gia thành đạo rồi thì bà ma bà ba xà ba đề là dì ruột của đức phật à, đã nhiều lần ngỏ ý với đức phật xin được xuất gia vào trong hàng tăng chúng và qua ba lần bà ma ba xà ba đề đặt vấn đề thưa thỉnh với ngài A Nan để cầu thỉnh với Đức Phật nhưng mà ba lần đến lần thứ ba Đức Phật mới chính thức tiếp nhận cho nữ giới vào trong tăng đoàn xuất gia và người xuất gia đầu tiên của Ly chính là bà Ma Ba Xà Ba Đề chính là dì ruột của Phật và sau này bà Ma Ba Xà Ba Đề có tên là bà à, Ái Đạo Tỷ Kiêu là vị tổ sư Ly đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật và chúng ta biết rằng đối với bà gì thì Đức Phật Ngài cũng cho An An Độ được xuất gia và tu hành chứng quả. Còn đối với Thánh Mẫu của Ngài thì 7 ngày thì bà Thánh Mẫu đã qua đời và sinh về cõi trời, à, sinh lên cõi trời. Thì lúc này là Đức Phật Thầy thành đạo rồi, Ngài vẫn về Hoàng Cung để thuyết pháp cho vua cha tỉnh phạt và Hoàng Cung quốc thích và Ngài đã hóa độ cho nhiều các vị công tôn vương tử xuất gia nhưng mà Ngài lúc nào cũng nghĩ đến Thánh Mẫu là người sinh ra mình cho nên Đạo Phật nói về vấn đề chữ, chữ hiếu là chỗ đó cho nên là trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật à, có thể nói là vào cái mùa an cư gần như cuối cùng cuộc đời của Đức Phật thì Ngài lúc này tuyên bố cho các đệ tử ừ, Đức Phật vào nhập định Đức Phật vào nhập định à, trong suốt thời gian 3 tháng trong suốt thời gian 3 tháng mà chúng ta biết là Đức Phật vào trong thất để nhập định tức là Ngài không xuất hiện ở bên ngoài nữa à, hàng ngày thì Đức Phật xuất hiện như là một vị tỷ kheo vẫn bê trì bình bát tức là bưng bình bát cùng với các hàng đệ tử của mình là đi vào trong dân thôn tụ lạc để mà khất thực duy trì mạng sống đời sống của chúng ta à, và khi Đức Phật ngài tuyên bố như vậy thì Đức Phật không hiện hữu hình ảnh của Đức Phật không còn à, qua lại ở nhân gian nữa cho nên rằng lúc này vua ưu điền vua ưu điền tức là một vị vua thuần thành và sùng kính Đức Phật lúc nào cũng kính chuộng Đức Phật và quy thọ giáo với Đức Phật nhà vua lúc nào cũng tin Đức Phật tuyệt đối và kính ngưỡng Đức Phật tuyệt đối và thọ giáo với Đức Phật. Có thể nói là vô ưu điền với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như hình với bóng. Lúc nào cũng thân cận ở bên bên Đức Phật. Thế thì khi mà Đức Phật ngài vào nhập đại định thì vua ưu điền thấy vắng bóng Phật ở nhân gian. À, vắng bóng Phật ở nhân gian mà thời gian chúng ta biết là gì? Suốt 3 tháng như vậy. Cho nên vua ưu điền lúc này bắt đầu gì? Bắt đầu mới phát ra bệnh. Phát ra bệnh thì chúng ta biết rồi, con người ta có hai bệnh một là thân bệnh hai là tâm bệnh thân bệnh thì chúng ta đi vào bệnh viện là điều trị rồi các uh, lang y thầy bác sĩ cầm tay bắt mạch trị bệnh rồi biết bệnh gì chúng ta uống thuốc đó là khỏi tức là điều trị thân bệnh nhưng mà cái tâm bệnh thì khó có thể chữa được và đặc biệt là cái vấn đề tư tưởng thì chúng ta biết rằng là do vì vắng Phật cho nên vua ưu điền nhớ Phật quá mà phát ra bệnh Lúc bấy giờ nhà vua cho à, các quan đại thần để thể thông chi cho toàn quốc, toàn nước, toàn quốc gia là xem có các vị nào là những danh y nổi tiếng để có thể chữa bệnh cho nhà vua nhưng mà không thuốc nào có thể chữa được. Thì lúc bấy giờ có một vị quan đại thần với tâu lên rằng phải chăng là nhà vua xuất phát từ cái tâm kính Phật, tin tưởng Phật và hàng ngày vẫn thân thừa Đức Phật mà trong những ngày qua, tháng qua Đức Phật vắng bóng ở dân gian cho nên là có phải chăng là nhà vua vì nhớ Phật mà phát ra bệnh Thế và mọi người nghe thấy hợp tình hợp lý Thì lúc bấy giờ các quan đại thần với gì ạ? Cho người đi chi tầm khắp cả trong đất nước Để tìm một cái loại gỗ quý Gỗ đó chính là trầm đàn Gỗ trầm đàn à, Gỗ trầm đàn tức là cái loại gỗ quý là cái loại gỗ thơm à, để về gì ạ à? để tạc chế tác một pho tượng để cho nhà vua gì hàng ngày chiêm ngưỡng đỉnh lễ đức phật khi mà đức phật vắng bóng ở thế gian thế thì nhà vua nghe thấy cũng vậy mọi người nghe có tình có lý và thực hiện cái, cái ý nguyện như vậy thì sau khi tìm được cái cái cái cây gỗ quý và cho triệu tập tất cả những các nhà nghệ nhân để chế tác pho tượng thì tất cả các nhà nghệ nhân đến đều gì ạ à? đều không ai dám nhận cái việc này bởi vì sao bởi vì chúng ta là người phàm đức phật là bậc đã giác ngộ và đức phật ngài đã chứng được tu hành đắc đạt ngài có đầy đủ tam thân tứ trí ngũ nhẫn lục thân, ngài có đầy đủ 32 tướng quý 80 vẻ đẹp à, 32 tướng quý là những gì tôi đơn cử ví dụ như trên đỉnh đầu của đức phật À, xin thưa đại chúng hoan hỷ các thầy MC nói rằng là vì thời gian nó còn dài quá cho nên cũng xin chia sẻ thêm. À, mà coi ta thuyết giảng này cũng là chú nguyện cho tượng đấy. Thì à, 32 tướng quý ở đây tôi đơn cử ra. Ví dụ như là chúng ta thấy à, chúng ta chiêm ngưỡng Phật bắt gặp thấy cái tướng trên đỉnh đầu của Phật nó nhô lên khỏi đỉnh đầu đầu chúng ta thì bằng nhưng mà đỉnh đầu của Phật thì nhô lên cái đó chữ Hán gọi là nhục kế nhục có nghĩa là thịt tế có nghĩa là búi tóc à, thì trên trên cái đỉnh đầu này trong kinh năng nghiêm gọi là tướng vô kiến đỉnh cái tướng vô kiến đỉnh này tuy rằng nó nổi lên ở trên đỉnh đầu nhưng mà người phàm ta không nhìn được đâu ta nhìn nếu có nhìn ta nhìn cái tướng bên ngoài còn cái tướng th sâu thẳm ở trong tức là từ cái trí tuệ mà nó phát ra hào quang ấy, thì nó nằm sâu thẳm ở trong não bộ con người của chúng ta thì nhà Phật gọi đó là cái tướng vô kiến đỉnh mà người phàm không thể thấy được còn nếu chúng ta có thấy là thấy cái tướng thịt và cái búi tóc thôi và cái chỗ này là cái tướng quý của Phật mỗi khi phóng ra hào quang là nó từ ở trên cái tướng vô kiến định này phóng ra đấy ví dụ như một tướng hai nó là tướng của Phật là hàm răng của ngài bốn hai răng trắng như ngọc mà nó đều trần trặc như hạt la chúng ta có được như thế không ai có bốn hai răng tai của ngài thì dài cặp mắt như là mắt hoa sen và tay ngài dài hơn đầu gối ngón tay thì thon dài trong kinh tả đấy thế rồi là tất cả những nỗ chân lông đều xoắn về một bên và ngài có một cái tướng cái ờ, da da thịt của ngoài rất là bóng và vàng nhuận sắc rồi tiếng nói của đức phật thuyết pháp của đức phật nó vang vọng nó như là tiếng sư tử ta gọi là à, sư tử hống đấy thì tôi nói đơn cử như thế để chúng ta thấy được mà thân phật là cao trượng sáu Đấy, không phải bé nhỏ như chúng ta đâu Thế do vậy là Đức Phật có 32 tướng quý 80 vẻ đẹp Là những tướng quý ấy vẻ đẹp ấy là do Đức Phật đã tích lũy công đức Cũng như hôm nay chúng ta phát tâm cúng tượng đấy Là đời sau nhất định thông minh, đời sau nhất định sẽ đẹp Cho nên do tích lũy công đức ấy mà nó kết thành Nó tạo thành 32 tướng quý 80 vẻ đẹp Thì tất cả nghệ nhân đến không dám tặng. Bởi vì chúng ta là người phàm Chúng ta là người phàm à, chạ là tạc lên nó không toát lên được hết những cái cái tướng của phật cho nên rất là ngại không dám nhận cái việc làm như vậy thì ngay lúc bấy giờ à, lúc bấy giờ thì ở trên gì ạ chư thiên ở trên trời có một vị tên là thần thủ à, thần thủ gì ạ thần thủ yết ma là một vị chư thiên ở trên trời hóa xuống nhân gian làm một người thường như chúng ta và xin nhận công trình xin nhận công việc là con xin nhà tâu bệ hạ bệ hạ để con xin làm việc này và con xin hứa con sẽ cố gắng nhưng chúng ta biết rằng đấy chính là một vị thiên thần xuống nhân gian để hóa ra là một người thợ một người nghệ nhân để nhận công việc này và người nghệ nhân này đã gì đã dốc tâm dốc sức và toàn tâm toàn ý tức là tạc tượng trong định đấy cho nên chúng ta biết nếu mà bắt gặp được những các cái tốt thợ làng nghề ấy, là ngày xưa là họ phải ăn chay và lúc nào họ cũng phải hướng tâm vào phật lúc nào cũng phải lễ phật lạy phật hàng ngày để gì cầu phật gia hộ để cho cái tay của mình nó linh lên để lúc khi làm đâu được đấy làm đâu được đấy những người nghệ nhân đấy mà người ta vì tâm phật người ta có tâm phật à, vì phật ấy, là phải như thế chứ không bây giờ ai cũng tạc được tượng đâu thế thì lúc bấy giờ là ngài dốc tâm vào để tạc tượng ngài tạc tượng ở trong tư thế của địch rất là chuyên chú đấy một ngày thì pho tượng hoàn thành và một ngày pho tượng hoàn thành thì lúc bấy giờ nó cũng tương ứng với gì ạ à, một ngày pho tượng hoàn thành thì lúc bấy giờ vua ưu điền nhìn thấy pho tượng ngài trầm trồ và chắp tay đỉnh lễ trí thành đỉnh lễ nhà vua tự nhiên khỏi bệnh khi pho tượng làm xong nhà vua khỏi bệnh và lúc bấy giờ sau 3 tháng mà đức phật ngài nhập định lên cung trời đao lợi để tìm lại mẫu thân của ngài sinh về cung trời để thuyết pháp mà thời điểm này 3 tháng đức phật nói kinh địa tạng ngài nói kinh địa tạng ở trên cung trời đao lợi cho thánh mẫu tức là thân mẫu của ngài để mục đích để hóa độ cho thánh mẫu trả ơn cho thánh mẫu và sau khi mà ngày thứ gì ạ à? 89 Ngài chuẩn bị trở về nhân gian Thì lúc bấy giờ tất cả vua, quan đại thần và tăng ni Phật tử đến để nghinh đón Đức Phật Thì lúc bấy giờ pho tượng bằng gỗ đang ngồi ở trên tòa Tự nhiên đứng dậy để ra nghinh đón Đức Phật Tổ Thích Ca Thì nhìn vào pho tượng Phật Tổ Thích Ca và pho tượng chế tác bằng gỗ chiên đàn giống nhau y hệt giống nhau y hệt mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thống hào quang thì pho tượng gỗ đồng thiết pháp và Đức Phật ngài ngài mời Đức Thích Ca mời xin mời ngài trở về tòa ngồi mời pho tượng gỗ trở về tòa ngồi và pho tượng gỗ đã trở về tòa ngồi Đức Phật ngài thụ ký cho pho tượng gỗ và ngài nói đây là pho tượng đầu tiên mà do nghệ vua yêu đà à, vua yêu đà à, vua yêu điền phát tâm để gì cúng tượng và người nghệ nhân tức là thần tỳ thủ yết ma là người nghệ nhân đầu tiên chế tác pho tượng này à, chế tác pho tượng này và đức phật thủ ký sau khi như lai diệt độ tức là đức thích ca mâu ni nhập niết bàn thì ở các quốc độ ở khắp mười phương cõi nước nơi nào có xây chùa à, và trong ngôi chùa ấy chúng ta có chế tác các tượng Phật hoặc là tạo bằng vàng, bằng đồng, bằng kẽm, bằng ngọc lưu ly, tức là từ những cái ngọc quý như là vàng, như là ngọc, như là thất bảo. Thế rồi là cho đến gì? Chất liệu bằng đồng, bằng kẽm, bằng thiếc, cho đến những chất liệu thông thường như là đắp bằng đất. À, thế rồi là bằng gỗ quý như gỗ trầm đàn, trầm thủy, trầm thủy hương, cho đến gì ạ à? gỗ thông dụng như gỗ mít ngày nay thì tất cả những cái nguyên liệu ấy mà chế tác lên tạo thành pho tượng thì ta gọi là thế gian trụ trì Phật bảo và những người chế tác tượng và những người phát tâm tạo tượng công đức vô lượng công đức vô lượng mà xuất phát từ đây chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của việc tạo tượng công đức rất là lớn người phát tâm mà cúng tượng công đức cũng rất là lớn người mà chế tác tượng công đức cũng rất là lớn người đến để phát tâm đỉnh lễ chiêm ngưỡng pho tượng cũng có công đức rất là lớn đấy cho nên là qua đây chúng ta mới thấy rằng là cái duyên khởi của việc tạo tượng đầu tiên là tại xứ ấn và đầu tiên mà khi đức phật còn tại thế chính là vua ưu điền là người là người phát tâm cúng dường và thần thủ ma hầu yết ma là người mà nghệ nhân tạc pho tượng đầu tiên thế còn tranh phật thì chúng ta thấy rằng là có một cái bức tranh ấy, là do ngài à, tôn giả phú lâu la thuyết pháp đệ nhất đã phát họa chân dung của đức phật năm ngày 41 tuổi và cái tranh phật ấy hiện nay vẫn còn lưu trữ ở bảo tàng anh quốc coi như là quốc bảo của đạo phật quốc bảo của đạo phật thì ở đấy chúng tôi cũng muốn nói qua để giới thiệu để chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc xuất xứ của việc tạo tượng và cái tầm ảnh hưởng và công đức của việc tạo tượng mà chúng ta đang đã và đang làm những cái việc thật sự này vô cùng ý nghĩa à, trong đời sống tâm linh và đời đời sống tôn giáo của tăng ni và đồng bào có có đạo à, thế và cái thứ nữa là cái công đức công đức ở đây thì trong kinh điển đức phật có nói Ngài nói cho Ngài Di Lặc biết rằng Ngài Di Lặc A Giật Đa Bồ Tát Ở trong đời mai sau Nếu có người nào mà chế tác tượng phật Bằng các cái nguyên liệu mà vừa rồi chúng tôi nêu ở trên Bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc, lưu ly, bằng đồng, bằng kém Thế rồi là bằng ờ, gỗ, bằng đất để tạo nên tượng Phật hoặc dùng các cái vải uh, tơ để dệt lên thành hình ảnh Phật thì người đó công đức vô lượng không phải gì ạ không phải chịu cái nỗi khổ trong sinh tử không phải đoạn vào trong ba đường ác và người đó gì ạ luôn luôn có thể là được nhờ phúc báo ấy mà được làm vua chuyển luân và được sinh vào các cái nơi trung tâm văn hóa và những người đó gì ạ thường được làm cái tướng nam nhân trượng phu à, được sinh làm nam nhân và có, cũng có đầy đủ cái tướng quý như là đức phật không khác trong kinh nói là mũi không bị xẹp à, mắt thì không bị hiếng mà môi răng không bị thưa à, thế rồi là tai thì không bị vèo tiếng nói tròn đầy ví dụ như vậy là do cái công đức của đời trước cúng dường tượng phật tạo tượng mà có được cái công đức như vậy nói như thế để chúng ta thấy rằng là là là sao tại sao nhà phật thì cứ đề cao bởi vì đây nó là chính là cái gì triết lý nhân quả chúng ta tạo tượng là đem thiện duyên công đức phát khởi công đức gieo với nhân lành từ lúc mà mình phát tâm cho đến khi tạo thành kết quả cho nên nói như thế để chúng ta biết rằng là tất cả cái nhân quả của mỗi chúng ta ở trên cuộc đời này là đều gì ạ đều do tích lũy công đức ta gieo nhân nào ta sẽ được gặp cái quả ấy ta nghe gieo cái nhân công đức thánh thiện thì chúng ta sẽ được gặp cái quả bồ đề gặp quả bồ đề chúng ta gieo cái nhân ác độc thì chúng ta phải đọa vào trong cảnh giới của ba đường ác thì đó chính là nói lên cái triết lý nhân quả của đạo Phật mà chúng ta đang phát phát tâm à, cho nên ở bất kể các thôn quê ở bất kể các ngôi chùa viện khi chỉ nghe chư tăng trụ trì có lời phổ khuyến có lời khuyến thỉnh đến tất cả bà con phật tử thế rồi là đến tất cả những người mạnh thường quân những nhà doanh nghiệp ở trong nước ở ngoài nước ở ở trong ở gần cũng như ở xa chúng ta nghe cái việc làm ấy thì mọi người đều phát khởi cái niềm tin và đều là gì phát tâm và đức phật dạy là tùy sám hối chư thiện căn hồi hướng chúng sinh cập phật đạo à, trong kệ phổ hiền tùy sám hối chư thiện căn hôm nay tất cả chư tăng chúng ta đến đây các quý vị đại biểu dành thời gian đến đây Phật tử đến đây, mọi ngành, mọi giới chúng ta đến đây là đều xuất phát từ cái tâm Phật, đều xuất phát từ cái tâm ngưỡng mộ Đạo Phật, đều xuất phát từ cái tâm cung kính ngôi Tam Bảo mà chúng ta dành cái thời gian đến đây và để rồi chúng ta gì ạ? Chúng ta đỉnh lễ Phật, chúng ta tham quan, chúng ta khởi lên các cái thánh thiện, tâm thánh thiện, khởi lên cái tâm à, nhân duyên công đức để rồi chúng ta được cái phúc phước báo thì như vậy là chúng ta phát tâm đã được công đức và người phát tâm tùy cũng được công đức tùy ở đây có nghĩa là gì là tán thán là khen ngợi mặc dù chúng ta không có tiền không có kinh phí nhưng mà chúng ta tán thán ví dụ như là hôm nay một nhà doanh nhân trẻ con em quê hương ở địa phương là nguyễn khắc uh, nguyễn khắc tùng uh, là một doanh nhân trẻ uh, trưởng thành hướng về quê hương tâm linh uh, theo lời chỉ giáo và khuyến hóa của sư thầy chủ trì cho nên anh Nguyễn Khắc Tùng đã gì kêu gọi bạn bè của mình để cùng chung tay cùng phát tâm để tạo lên các pho tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni này thì như vậy là những người cùng phát tâm tùy tùy có nghĩa là đóng góp nhiều người như rết nhiều chân và đồng thời sinh cái tâm hoan hỷ thì cái công đức đều như nhau hết nó quý là như vậy nó quý là như thế cho nên rằng là cái việc phúc của chúng ta làm là mỗi khi đã không làm thì thôi làm là nó sẽ lở ra à, và nhà Phật thì có câu là phi thập phương bất thành quả phúc nếu không có thập phương thì quả phúc không biến biến thành một sư thầy đây cũng có thể làm được nhưng mà vẫn cứ phải kêu gọi thập phương để cùng chung tay cùng gieo nhân viên để làm cho pho tượng được viên mãn hơn hoàn hảo hơn và ý nghĩa hơn tâm linh hơn linh thiêng hơn cho nên là đều là có cái công đức như thế Đấy, tôi xin thưa là như vậy cho nên là chúng ta tất cả mọi người chúng ta đến đây đều là trên tinh thần bình đẳng kẻ có của người có công à, kẻ có nhiều người có ít chúng ta đều hoan hỉ với một cái phật sự trọng đại này thì chúng ta đã có được cái nhân viên công đức rồi thì hôm nay trở về đây để cùng với chư tăng chứng minh cho một cái công việc phật sự trọng đại ở trên quê hương của chúng ta và với những cái ý nghĩa nội dung mà tiền nhân chúng ta đã thường uh, khuyến hóa và dạy lưu truyền cho chúng ta làm chùa tô tượng đúc chuông để ngôi chùa của chúng ta đây à, linh quang của chúng ta đây là với đang ở cái tầng thứ nhất còn nguyên cái tòa chùa tầng 2 à, để sau này chúng ta tôn thờ Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thì cũng hết sức là khó khăn và vất vả Thế nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng tượng chúng ta đã đúc thì nhất định là chùa chúng ta sẽ hoàn thành. Vì đã có tượng là nhất định phải có chùa. Hai cái nở liên quan hữu cơ mật thiết với nhau. Đã có tượng là phải có chùa. Và đã có chùa thì đương nhiên phải có tượng. Có thể chúng ta làm tượng trước và rồi chúng ta đi vào làm làm chùa. Bởi vì đây là kho tượng bằng đồng à, có khối lượng lớn cho nên chúng ta nếu không làm tượng trước mà chúng ta cắt chùa lên sau đưa lên rất là khó cho nên sư thầy chủ trì đây đã có tính từ ban đầu là làm tầng 1 và hoàn tất cái tầng 1 để có cái lơi thờ Phật xong bắt đầu gì lại tiếp tục là tạo tượng và chùa chúng ta đây chắc sau này là thờ độc tôn rồi đúc pho tượng to thờ như vậy là một pho Đấy, hoặc là hai ba pho gì đó là thờ tầng trên để nó đảm bảo với cái công trình này và đồng thời là để còn để lại không gian cho nhân dân Phật tử đến lễ bái và cho chúng ta có cái chỗ sinh hoạt tu học chứ chúng ta mà để thờ chùa nhỏ mà thờ nhiều tượng quá thì là không còn chỗ lễ bái không còn chỗ sinh hoạt tu học của tăng chư tăng phật tử thế do vậy là sư thầy làm như thế thì chúng tôi thấy là các cái công việc ở đây đã được định đoạt và đã được ờ, bàn bạc trao đổi với chính quyền và cũng như là thỉnh ờ, giáo với lại ban trị sự Phật giáo của huyện và đã được chư tôn đức tư vấn rồi được các nhà à, lãnh đạo địa phương đây cũng quan tâm tạo điều kiện và tư vấn thì chúng tôi tin tưởng rằng cái công trình à, tôn giáo của chúng ta công trình ngôi tam bảo của chúng ta sẽ hoàn thiện và sau khi hoàn thiện các băng khánh thành đưa vào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng thì đây có thể nói là một công trình hết sức hài hòa độc đáo à, của địa phương chúng ta trên quê hương xã Bình Lãng huyện Tứ Kỳ của chúng ta một lần nữa chúng tôi cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni à, và cũng thay vì cho sư thầy trụ trì xin à, thành tâm cầu nguyện tam bảo minh huân gia bị cho phật sự của chúng ta sớm được thành tựu và cũng nhân đây chúng tôi cũng xin kêu gọi à, toàn thể chư tôn đức tăng ni các nhà mạnh thường quân và con em quê hương và tất cả à, bà con phật tử xa gần à, chúng ta có mặt ở đây thì à, được chứng kiến Phật sự trọng đại và các công trình đang dở dang thì cũng xin thông chi đến tất cả những bạn bè của mình và mọi người để chúng ta đồng tâm hiệp lực phát tâm xây dựng để cho công trình thật sự đây sớm được viên mãn theo sở nguyện của sư thầy trụ trì và cũng như của chính quyền địa phương và bà con Phật tử địa phương. À, phúc báo sẽ đến với tất cả các vị trong hiện tại và trong tương lai. Nam mô thành tựu công đức Phật, Nam mô A Di Đà Phật. nam mô a di đà phật à, kính đức bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể quý vị vì toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng uh, hạnh phúc khi được cung đón uh, chư tôn đức quan lâm chứng minh và chính ngài cũng đã có đôi lời đạo từ thấm tình đạo vị chúng con không biết nói gì hơn xin được y giáo phụng hành nguyện cầu hồng ân gia tam bảo tha hộ cho uh, thượng tòa trưởng ban à, đại điều hòa à, ờ, chúng sanh dị độ mãi là dòng chữ pháp để nuôi dưỡng tất cả chúng con trên đúng đường tu nhân học Phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh kính thưa toàn thể quý liệt vị trước khi cung nghênh chư tôn đức và kính mời liệt vị quan khách quan lâm nơi à, cử hành nghi thức để chú nguyện làm lễ rót đồng chúng con xin được có đôi lời cảm tạ nam mô a di đà phật kính với bạch trên quý ngài kính thưa toàn thể quý liệt kỳ như thế chương trình tôn tạo đức bổn sư đã được thành tựu viên mãn trong chánh pháp chúng con xin được thay mặt ban tổ chức à, thay mặt sư cô trụ trì chùa Đinh Quang thành tâm kính đảnh lễ niệm ơn chư tôn đức đã đáp lời thỉnh cầu của chúng con chứng tích quan lâm để chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ hôm nay nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể sinh an tuệ đăng thường chiếu phật sự được viên thành và chúng tôi xin được trân trọng cảm niệm công đức của toàn thể quý vị các quý chính quyền địa phương các cấp đã hiện diện nơi đây để góp phần làm cho buổi lễ được trang nghiêm và long trọng Kính chúc quý vị sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong các công tác phục vụ và giữ gìn đất nước. Và không quên gửi lời tán dương công đức đến tri ân sâu sắc đến toàn thể quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp cùng đạo tràng Phật tử, thiện nam tín nữ xa gần cùng chung tay góp tâm lực, trí lực và vật lực ủng hộ cho Phật sự tại bổn tự được vuông tròn trong lúc tổ chức buổi lễ chúng con không thể tránh những điều sơ suất ngưỡng mong cho tương đức và liệt vị hoan khách à, hoan hỷ cho nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh nam mô a di đà phật vừa rồi chúng con được à, nhận thấy ban tổ chức à, đón nhận một à, sự cúng dường vô cùng đặc biệt cúng dường ba la mật tại à, để cho Phật sự hôm nay được vuông tròn và quý vị ấy xin được giấu tên mà cũng được cao lời tán dương Phật tử cúng dường ba la mật ở Hải Phòng à, cúng dường 200 triệu để cho công tác Phật sự hôm nay được à, tròn xin được à, gửi lời tán dương công đức còn tới đâu chúng ta trong một phần vô tay với à, cảm niệm công đức của Phật tử cúng dường ba la mật hôm nay và tham dự buổi lễ hôm nay à, đến phút cuối cùng có sự có mặt của ông Nguyễn Ngọc Sẩm bí thư huyện ủy và quý Kỳ đã hiện diện tham dự à, để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay được thành tựu Nam mô A Di Đà Phật kính bái bạch chư tôn đức chứng minh kính thưa toàn thể đạo tràng phật tử từ năm tín nữ xa gần và giờ phút long trọng này toàn thể tất cả đạo tràng chúng con vô cùng đang đón chờ xin được cung thỉnh chư tôn đức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 Gracias.